người dân Trung Quốc đã kết thúc năm 2022 bằng một làn sóng lây nhiễm và tử vong mới do Covid. Các bệnh viện, nhà tang lễ và lò hỏa táng ở một số thành phố lớn đều đã hết công suất. Thay vì chuẩn bị đón Tết, nhiều người đang phải sống trong sợ hãi, không biết làm sao để giữ an toàn trước số ca nhiễm gia tăng. Ở nhiều nơi, nhân viên y tế có kết quả xét nghiệm dương tính vẫn bị yêu cầu đi làm Mọi người đang tranh nhau để có được những viên thuốc hạ sốt cuối cùng. Hàng dài người xếp hàng bên ngoài các lò hỏa táng. Một số chuyên gia ước tính số ca tử vong hàng ngày ở Trung Quốc đã vượt quá 10.000 người. Bất chấp làn sóng lây nhiễm ồ ạt khắp đại lục, các thành phố lớn bị khiển trách vì không sớm mở cửa. Kính thưa quý vị, theo tình hình dịch bệnh đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết tại Trung Quốc đại lục, song nhà cầm quyền của nước này đang muốn tiến hành mở cửa kinh tế càng nhanh càng tốt, bất chấp an nguy của người dân và cả thế giới. Ông Tống Văn dùng bí danh, một công chức ở Thượng Hải đã nói chuyện với Seaport Time vào hôm 27 tháng 12 rằng những người có kết quả xét nghiệm dương tính xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thành phố lớn này. Nhưng đoàn thanh tra trung ương vẫn cho biết Thượng Hải đã mở cửa quá chậm. Những người này đã chỉ trích Thượng Hải, đồng thời nói rằng thành phố nên nhanh chóng mở cửa trở lại. Ông nói thêm, một số người cũng cho biết là nhiều người đã tử vong vì nhiễm COVID nhưng các vị lãnh đạo nói trên cho hay, đích xác thì ý định là để những ai định sẵn sẽ là nhiễm bệnh thì sẽ nhiễm bệnh, và những ai đã định sẵn là sẽ qua đời thì sẽ ra đi càng sớm càng tốt. Cách đây một thời gian, các phương tiện truyền thông cũng đã đưa ra một tuyên bố tương tự rằng hãy để những ai đã định sẵn là sẽ nhiễm bệnh thì sẽ nhiễm bệnh. Hãy để ai đã định sẵn là sẽ tử vong vì Covid thì sẽ tử vong vì căn bệnh này. Cũng vào hôm 28 tháng 12 năm 2022, ông Hồ Minh dùng bí danh một bác sĩ tại Bệnh viện Hồng Tiểu Thượng Hải nói với Epoch Times hầu hết các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Ông Hồ cho biết, đây là lần đầu tiên trong 10 năm hành nghề y của tôi, tôi thấy quá nhiều bệnh nhân đến như vậy trong bệnh viện. Bệnh viện đông đúc như một trung tâm mua sắm. Hầu như tất cả các bác sĩ đều dương tính với COVID và những người bị bệnh nặng không thể đi làm. Với việc cắt giảm nhân sự, đối với những người còn đang đi làm, việc luân phiên ngày 12 tiếng là chuyện bình thường và chúng tôi phải tiếp tục đi làm vào ngày hôm sau các ca nhiễm bệnh hàng loạt gần đây và thậm chí các ca tử vong của bệnh nhân COVID. Trong đó có rất nhiều các quan chức cao cấp dường như xác nhận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thực sự thực hiện một chiến dịch miễn dịch cộng đồng cưỡng chế. Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế về Covid, đảng này đã hướng dẫn công chúng không được hoảng sợ, khi nói rằng hơn 95% trường hợp dương tính với Covid là không có triệu chứng hoặc gây ra các triệu chứng rất nhẹ vì các bệnh do biến thể Omicron gây ra ít nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước đó. Tuy nhiên, có rất nhiều bản tin trên mạng xã hội Trung Quốc nói về các bệnh nhân bị mắc COVID phổi trắng, đề cập đến hình ảnh chụp CT phổi cho thấy các đốm hoặc mảng trắng. Các hình ảnh phổi trắng cho thấy một tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng vì phế năng trong phổi chứa đầy các tế bào tiết dịch hoặc viêm ở trạng thái này. Kể từ ngày 7 tháng 12, khi đột ngột chấm dứt chính sách Zero Covid kéo dài 3 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dỡ bỏ gần như mọi hạn chế và không có kế hoạch dự phòng. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã tiếp tục đổi tên Covid từ viêm phổi do virus corona mới thành nhiễm virus corona mới và hạ cấp từ bệnh truyền nhiễm loại A xuống loại B, tức là không còn cần phải cách ly. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh đến nỗi người dân không kịp phản ứng. Khi chính sách Zero Covid còn được áp dụng, Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi Covid là bệnh có khả năng lây nhiễm cao và gây chết người cần phải tiêu diệt bằng mọi giá. Thay vì tăng cường hệ thống y tế, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng gần như mọi nguồn lực để tiến hành xét nghiệm Covid liên miên và phong tỏa mọi thứ. Còn giờ đây, khi đã từ bỏ chính sách Zero Covid, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bảo bệnh này chỉ nhẹ như bệnh cúm thông thường. Kính thưa quý vị, bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc nào cũng hoạt động vô cùng hiệu quả. Trước những khẩu hiệu chính trị trước đây như thề đánh bại mọi ca lây nhiễm đi vào quyền lãng, những khẩu hiệu mới lại được tuyên truyền thông qua Tần Hòa Xã, Nhân dân Nhật Báo và CCTV, như đối mặt với dịch bệnh, nhân dân Trung Quốc không sợ mà là biết rõ trên núi có hổ, lên núi có hổ mới làm được việc lớn. Việc đột ngột kết thúc chính sách Zero Covid đã phản ánh sự thiển cận của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong công tác xử lý tình hình Covid. Theo cuốn sách Cửu Bình, Mao Trạch Đông đã từng nói, đối với trời là niềm vui vô tận, đối với đất là niềm vui vô tận, đối với nhân loại là niềm vui vô tận. Theo bước chân của Mao, ngày nay Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chiến đấu với virus. Tuy nhiên, thay vì đạt được zero covid, nó đã dấy lên sự phẫn nộ trong lòng công chúng và không dập được virus. Đảng Cộng sản Trung Quốc không có lựa chọn nào ngoài việc từ bỏ chính sách zero covid. Virus đã nhanh chóng lan ra hầu như mọi ngõ ngách trên toàn Trung Quốc. Bản ghi âm đào tạo nội bộ do chuyên gia y tế Trương Văn Hoành chủ trì bị dò dỉ, tiết lộ sự thật phũ phàng điều trị tại bệnh viện hầu như không có hiệu quả. Kính thưa quý vị, sau khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc, các bệnh viện trên khắp cả nước đã tràn ngập bệnh nhân nguy kịch, xác chết la liệt khắp nơi. Vài ngày trước, có một đoạn ghi âm bài phát biểu nội bộ của chuyên gia phòng chống dịch bệnh Trung Quốc Trương Văn Hoành đã bị dò dỉ và rất nhanh chóng bị lan truyền trên mạng xã hội tiết lộ rằng một số lượng lớn các bác sĩ đang điều trị không hiệu quả và bệnh nhân đang chờ chết trong vô vọng. Nếu không sửa chữa, điều tiếp theo phải làm là chứng kiến một lượng lớn bệnh nhân nhiễm bệnh chết. Cụ thể, theo Epoch Times ấn bản tiếng Trung, vào ngày 2 tháng 1, Trương Văn Hoành, Giám đốc khoa chuyển nhiễm Trung tâm Quốc gia về bệnh chuyển nhiễm Trung Quốc và Bệnh viện Hoa Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán, đã tiến hành đào tạo nội bộ về điều trị cơ sở tại Trung tâm Dịch vụ Y tế Cộng đồng Tân Trang ở quận Mẫn Hàng, Thượng Hải. Sau đó, đoạn ghi âm bài phát biểu của ông đã bị lộ trên Internet, tiết lộ thảm kịch của dịch bệnh ở Thượng Hải, đồng thời tiết lộ rằng cộng đồng y tế Trung Quốc đã thực hiện sai phương pháp điều trị virus gây ra COVID-19, dẫn đến cái chết của một số lượng lớn bệnh nhân bị mắc dịch. Cụ thể, nội dung buổi đào tạo xoay quanh chủ đề làm sao để sử dụng kế hoạch đúng đắn để giành lấy 72 giờ vàng giải cứu. Nhân viên y tế cộng đồng cần phải có phác đồ điều trị chính xác và nắm bắt 72 giờ vàng để điều trị cho bệnh nhân. Ông chỉ ra rằng các kế hoạch điều trị được áp dụng bởi một số tổ chức y tế cho bệnh nhân bị nhiễm bệnh là không hiệu quả. Dù là bệnh viện trung tâm tuyến huyện hay bệnh viện tuyến xã, bệnh nhân nguy kịch đều được chuyển nước. Các loại thuốc được sử dụng là hạ sốt, kháng sinh, siro ho và các loại hỗ trợ khác. Nhưng phương pháp điều trị này thực sự đang ngốn 72 giờ vàng ngọc quý giá nhất của bệnh nhân. Chuyên gia Trường đã nói thẳng, lý do tại sao phương pháp điều trị như vậy được áp dụng là vì mọi người đều không có thuốc trong tay. Ông cũng nói, trong giai đoạn đầu điều trị do virus, không có nhiễm trùng do vi khuẩn mà điều trị bằng kháng sinh là giải pháp chính, điều trị như vậy rất khó hiệu quả. Đối với một bệnh nhân bị suy hô hấp, viêm phổi do virus gây ra bởi coronavirus mới, người sử dụng thuốc kháng khuẩn thay vì thuốc kháng virus và glucocorticoid để ức chế viêm thì có vấn đề, bởi vì lượng oxy thấp trong máu của anh ta có thể không thể điều chỉnh được. Tại sao? vì kế hoạch điều trị của chúng ta không phải là bản thân virus corona mới, không phải là viêm nhiễm nên điều trị như vậy là không hiệu quả. Bệnh nhân sẽ chuyển từ suy hô hấp nhẹ sang suy hô hấp nặng, cho dù phải nhập viện, nếu tiếp tục thì không thể điều trị hiệu quả và chỉ có thể được đặt nội khí quản và đến đây là điểm kết thúc. Ông nói một cách đầy tiếc nuối, các bệnh viện của chúng tôi tiếp tục duy trì các phương pháp điều trị không hiệu quả như vậy hết lần này đến lần khác. Chuyên gia Trương cũng chỉ ra rằng có một số bệnh nhân khỏi bệnh sau khi điều trị không hiệu quả, đó là bởi vì anh ấy có lối sống rất tốt và chức năng miễn dịch của anh ấy có thể tốt. Sau 72 giờ vàng đầu tiên, anh ấy đã sống lại, chứ nó không phải là một liệu trình điều trị. Ông cũng cho biết, việc điều trị dịch bệnh thực ra rất đơn giản, bao gồm 4 bước. Thứ nhất là liệu pháp oxy, thứ hai là thuốc kháng virus, thứ ba là glucocorticoid, thứ tư là về nhà và bổ sung dinh dưỡng. Nếu bạn cho người bệnh uống thuốc kháng virus và hormone đồng thời, họ sẽ sống trong vòng 72 giờ sau khi bệnh nặng và tình trạng thiếu oxy của người bệnh sẽ được bạn khắc phục trong vòng 3 đến 5 ngày. Nó đã bắt đầu để hồi phục và lý do phục hồi là chúng tôi rất may mắn khi virus đã suy yếu. Trương Văn Hoành cũng đề cập rằng ông chưa bao giờ muốn đào tạo nhân viên y tế cấp cơ sở vì không có thuốc kháng virus. Bây giờ cộng đồng đã có thuốc, điều trị sớm là quan trọng nhất, bệnh nhân phải ổn định trong vòng 72 giờ đầu. Ông cảnh báo, điều đó phụ thuộc vào việc liệu số người chết có thể được giảm xuống thông qua việc điều trị hiệu quả trong hai ngày này hay không sẽ là quá muộn trong một tuần nữa vì một khu vực lây nhiễm rộng lớn đang diễn ra. Trong một tuần nữa, nhiễm trùng sẽ kết thúc và chúng tôi chỉ cần bắt đầu đợi ở đó để gặp bệnh nhân. Trong bài phát biểu này của chuyên gia Trương còn tiết lộ rằng hầu hết các bệnh viện cộng đồng ở Trung Quốc và thậm chí cả bệnh viện hạng 2 và hạng 3 đều thiếu thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh chỉ được sử dụng khi không còn cách nào khác. Hiện tại, đoạn ghi âm này và các từ khóa tìm kiếm nóng trên Weibo đã bị xóa bỏ. Có lẽ sau khi nghe được đoạn ghi âm này, nhiều người mới hiểu được lý do vì đâu lại khiến số lượng người nhập viện rồi tử vong lại nhiều như vậy trong những ngày qua phải không ạ? Có lẽ những lời chia sẻ này cũng sẽ là cực kỳ hữu ích dành cho chúng ta, một quốc gia ngay sát cạnh với nơi đang bùng phát dịch bệnh COVID-19 mạnh mẽ nhất trên thế giới. Thanh niên nhiễm virus tại Trung Quốc bị yếu đi rõ rệt, tập thể dục rồi bị ngất xỉu, gãy răng. Những ngày gần đây, ở Trung Quốc thường xuyên xảy ra các vụ việc thanh niên nhiễm virus corona mới rồi bị ngất xỉu hoặc đột tử sau khi tập thể dục. Một người phụ nữ ở Duy Phường, Sơn Đông đã tiết lộ rằng cô đã ngất xỉu tại chỗ và gãy ba chiếc răng sau khi tập thể dục. Vào ngày 6 tháng 1, cô Yến ở Duy Phường, Sơn Đông đã đăng lên mạng một đoạn video cho biết một tuần sau khi bị nhiễm dịch, cô đang tập aerobic thì ngất xỉu tại chỗ và gãy ba chiếc răng. Cô Yến cho biết cô là một người đam mê thể dục. Sau 7-8 ngày bị nhiễm bệnh, cô cảm thấy gần như khỏe lại nên đã tập aerobic trong nửa giờ. Bản thân tôi lúc đó cảm thấy tim đập rất nhanh nên dừng lại rất nhanh và ngất đi ngay. Tôi hoàn toàn bất tỉnh. Lúc đó tôi đang ở cùng bạn trai, anh ấy đã tàu véo tôi và hô hấp nhân tạo cứu tôi, đến lúc tỉnh lại thì tôi bị rụng răng. Trong một đoạn video khác vào ngày 3 tháng 1 được đăng tải trên Internet, một người đàn ông ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc đang chơi cầu lông bỗng ngất xỉu và ngã xuống đất. Bạn của anh ta đã lập tức phải gọi cấp cứu 120. Bác sĩ đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho người đàn ông này và đưa anh đến bệnh viện để cấp cứu. Người trong cuộc sau đó đã tiết lộ rằng tính mạng của người đàn ông không gặp nguy hiểm. Một số cư dân mạng cho biết, sau khi khỏi bệnh, tôi thấy cơ thể mình thực sự không còn tốt như trước, đi lại nhẹ nhàng đều thấy khó thở. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chiều này của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và yêu mến chương trình. Nếu có chia sẻ gì về nội dung, xin vui lòng hãy để lại bình luận bên dưới để góp ý cùng chúng tôi nhé. Hãy bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video mới của Dương Vãn Cổ. Hy vọng quý vị sẽ luôn khỏe mạnh và bình an.